Xin chào tất cả anh em nhé Ở clip này tôi muốn ờ, hướng dẫn anh em và giới thiệu anh em một cái ờ, cách lắc hột tài xỉu rất là hiệu quả khi lắc mình có thể giữ tài giữ xỉu bao nhiêu chén cũng được à, về cái bộ hột này thì tôi xin nói qua đây nó chính là cái bộ sản phẩm nắp tài xỉu âm dương hay còn gọi là nắp hai chiều hai cực nắp hai chiều có tác dụng như, như thế nào có nghĩa là khi lắc nó sẽ có cấu tạo của cái nắp này và kết hợp với bộ hột khi anh em vào chơi chỉ cần đưa được cái à, bộ nắp và hột này vào thôi thì khi lắc chúng ta sẽ à, biết chắc chắn bên trong nó sẽ về tài hay về xỉu tỷ lệ chính xác của nó đạt từ 90% trở lên ở đây nó có tại sao gọi là hai chiều bởi vì có một chiều này thì gọi là chiều âm và một chiều này còn gọi là chiều dương nó tương tự với lại à, hai mặt tài và xỉu của cái bộ hột tài xỉu này thì anh em nào muốn tìm hiểu sâu thêm về cái à, nắp tài xỉu âm dương này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua một trong hai số điện thoại đây 0844 555 559 và 0983 30 4 số 2 một trong hai số này vừa là số Zalo cũng đồng thời là số để anh em à, có thể liên hệ bất kỳ về cái nắp này và cái bộ hột này thì à, dọi đèn thì hột thì rất là trong anh em nhé đây tôi dọi đèn dọi thử cho anh em xem này tất cả các mặt này nhất nhị tam tứ anh em nhìn hột thì rất là trong Đó. giống như hột trợ đúng không ạ hột thì rất là trong ngoài ờ, sản phẩm nắp này ra chúng ta có thể kết hợp với lại cả một bộ ờ, dĩa dĩa hai chiều hay còn gọi là dĩa hai cực khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được cái ờ, bộ nắp và hột này vào khi lắc chúng ta có thể biết chắc chắn ở bên trong nó là tài hay là xỉu và tỷ lệ lên bảng của nó khá là cao đây nó có hai chiều anh em một chiều là âm và một chiều là dương nếu như chúng ta lắc bình thường như này thì nó sẽ đi theo xu hướng gọi là hên xui nó giống như là lắc hột đua Đấy, khi lắc nó sẽ giống như hột đua này. nếu như mà tay ờ, cái chúng ta muốn giữ hột giữ cho bao nhiêu chén tài bao nhiêu chén xỉu đều có thể được bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem đây nó là chiều dương này Đó. chỉ cần mình đưa cái cổ tay vào đây Đó. lên bão này. tài nữa tài vẫn là tài Đó vẫn là tài còn ờ, khi chúng ta muốn lắc về xỉu thì chỉ cần xoay cái nắp này lại đây nó là chiều tài còn đây nó là chiều xỉu khi chúng ta muốn lắc về xỉu tỷ lệ về xỉu nhiều hơn thì chúng ta sẽ xoay cái nắp này lại động tác cũng như cái ờ, động tác lắc cái tài đẩy cái nắp về phía thành này thì tỷ lệ ra xỉu chiếm cũng từ tầm tám 8 90 phần trăm trở lên Đó. anh em thấy nào? cũng có thể một số nơi là anh em sử dụng cái nắp này nhiều người người ta sẽ để ý nhưng mà tùy từng trường hợp có nghĩa là không phải là chỗ nào người ta cũng biết anh em nào cần ờ, tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ ờ, nắp tay xỉu hai chiều hay còn gọi là nắp âm dương này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua một trong hai số điện thoại đây nhé một lần nữa xin ờ, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em